Nóng quá Khát uh -huh. Sao phải xoắn Nóng thì uống bảy ấp cho mát Bảy ấp vì chanh tự nhiên cực thanh mát Khi bật chất cool của bạn Yeah yeah Bảy bảy bảy Up up up chất cool Yeah yeah Bảy bảy bảy Up up up chất cool Bảy ấp cực thanh mát bật chất cool